đấy là gì đinh hại hôm nay rồi khỉ ờ, khỉ lại hai nghìn và vâng, hai bảy à, tóc này tóc bạc phủ bạc bằng sản phẩm vuông reo anh lại <laughs> kéo tay đấy dập xong giờ tôi kéo tay đấy đi nhà cháu là tóc này là tóc rất là khỏe nên là cũng dễ uốn các bạn cắt tầng thấp thôi cắt ở 90 độ ngang thôi tầng thấp cách yêu cầu tóc bảng có cả tóc bảng luôn Đấy, các bạn khi muốn đấy các bạn cắt cắt ở tầng 90 độ ngang thôi 90 độ ngang này thôi và uốn cái trục tôi uốn bằng cái trục này uốn xong mềm hóa và chạy nhiệt tóc rất là mềm căng luôn sóng thoải mái chảy căng luôn chảy vô tư nếu mà bạn nào yếu về son thì hãy inbox cho tôi tôi chia sẻ được cách nào đây bằng sản phẩm mua không em xây đấy làm một sản phẩm là đẹp rồi nó xong xong khỏe mà rồi vâng, nó khỏe

Thank you. cho các bạn dùng một chút ờ, tinh dầu bút các bạn sắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video như ý mua không ừ? có như ý mua không cô yên tâm trong hàng năm sợ thì tao gửi ngay cho con gái Hà luôn <laughs> nó bảo nó đi hôm nay Coi đi ngày mai là đâu kia đâu đi chưa các bạn thấy sóng không? ok đây đây là cái bộ tóc tôi vừa quấn cho cô xong bằng sản phẩm à, gôn gel với thời gian là hai tiếng đồng hồ để tôi sẽ khô không à, không sấy nọ sóng này các bạn đảm bảo các bạn ok luôn thoải mái bạn nào mà yếu về tay nghề về ờ, tóc quăn thì ờ, inbox tôi tôi chia sẻ rồi 10 cái tóc đều quăn hết không một cái nào không quăn không bị ao hết ừ. sản phẩm gôn gheo đây nhé các bạn nên làm sản phẩm hàng hiệu thì nó sẽ cho mình cái sản à, cái tác phẩm của mình nó được đẹp và mềm bóng cho khách hàng đầu tiên các bạn phải chọn được sản phẩm tốt đã thì xong tay cộng với kỹ thuật của mình nữa thì khách hàng Đấy, ok Đấy, cô thì cô thích để hai bên này nếu của cô cô thích để như vậy thì chúng ta nên được ok xin cảm ơn các bạn sẽ mặt qua mặt Vâng, có thích vâng, lọ trước thì nó quấn lên cho nó